dần đường đi à.

giữ con đi Giáng sinh Giáng vào quý tộc tộc mình phúc phúc lành lành mà sao rơi xuống chúa bà ra trận trận đi